bạn sẽ sống trọn vẹn hơn mỗi ngày với những câu nói hay về cuộc sống này mỗi người đều có một quan điểm và không phải ai cũng có cùng quan điểm với bạn hãy quen dần với điều đó đi mọi vấn đề đều từ suy nghĩ của bạn mà ra chuyện gì cũng có hai mặt và nhớ nhìn vào mặt tối thế giới xung quanh bạn không tốt cũng không xấu nó là vậy đấy hãy làm quen đi. Nếu phạm lỗi, hãy thừa nhận, đừng biện hộ. Nếu bạn muốn cái gì đó, hãy lên tiếng hỏi xin thật lịch sự. Hôm qua là hôm qua, ngày mai thì chưa đến, vậy chỉ còn ngày hôm nay cho bạn bung lụa thôi. Đừng gây phiền hà cho người khác. Nếu không hiểu gì, hãy hỏi nếu muốn được lắng nghe hãy nói ra món quà tuyệt nhất trên đời chính là tình yêu hãy tránh xa những kẻ ngu ngốc vốn dĩ bạn không nợ ai một cái gì cả đừng tin vào những lời hứa hãy tin vào cảm giác không ngày nào tuyệt vời hơn ngày hôm nay người duy nhất có thể tin tưởng là chính bạn mà thôi tôn trọng pháp luật bạn sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi cố gắng đừng tranh cãi dữ dội